bầu trời đêm sương mờ răng cắn lối anh về ngoài chẳng là xuống kia rơi ta đã có bạn